Xin chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Thì bếp là đêm nay Bếp có mua đây là KGE31NSBL Thì đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại Để các bạn có thể xem ngoại thất Cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem ngoài của bếp đây những cái lỗ lớn phía sau á, và bên dưới bếp á, thì bên chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh những trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta ở bên trong hộp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và bị những mặt inox đây đây đây là mâm bị inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để ờ, có thể thao tác tính năng là khóa ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á, thì que cảm biến nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở một số nơi bán khác họ cũng có quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước á, nước nó có trào ra á, thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này đây khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á, là cái đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên nếu có xảy ra tình trạng mà nước nó có trào ra bên ngoài á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 nếu như mà có xảy ra tình trạng rò rỉ ga nên là nó sẽ hao pin nhưng là bếp ga Việt Nam nhưng mùa lại á bếp ga Nhật này khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ rất là tiết kiệm ga thì khi mà các bạn sử dụng bếp ga Nhật này á khoảng 2 đến 3 năm á, thì cái lượng ga mà các bạn tiết kiệm á, có thể nó sẽ bằng với cái giá tiền các bạn đã mua bếp thì đó cũng là một ưu điểm của bếp ga Nhật này nó cực kỳ là tiết kiệm ga đây cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại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 thì những cái loại pin này á, các bạn chỉ có thể sử dụng từ 15 đến 20 ngày thôi có một số loại pin tốt hơn như là pin Panasonic, Toshiba và pin Maxell á, thì hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày nhưng mà những cái loại pin này á, khi các bạn sử dụng cho biết ca nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng đây cái hai bếp của tôi đều đã ờ, tự động phá ra sau tính năng là nút đèn nồi đây tiếp cho khói ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó thì ờ, chúng tôi sẽ thay cái hai cái pin đại đây đây là hai pin tại học pin đây bằng một cái pin sạc đây là pin sạc đây thì đi kèm với nó sẽ là một ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo thì cái tuổi thọ của pin pin này nó sẽ khoảng từ 3 cho đến 4 năm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 hoặc là các bạn cũng có thể để ý vào cái gì đánh lửa của bếp đây là nhịp đánh lửa đây. đây khi mà các bạn nghe nhịp đánh lửa nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu thì các bạn nên cắm sạc vào thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp pin sạc vào bên trong đây thì nhà tiêu chúng ta nó sẽ có cực âm và cực dương thì là tôi cũng làm dấu đây dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể nhận biết khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng là chính là cực dương nha và dấu trừ chính là cực âm thì khi các bạn lắp pin vào bên trong hộp pin á thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương ra bên ngoài và cực âm vào bên trong tức là pin nó sẽ nằm như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á, thì pin nó sẽ không thể nào hoạt động được và có thể xảy ra tình trạng là hư pin của chúng ta nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này thì á, chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nó sẽ không đủ để vào cái hộp pin này nên các bạn sẽ mượn cái lò xo này đây các bạn sẽ mất một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương đây chỗ cộng đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ móc cái lò xo này vào những cái lỗ này để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại đây để khi mà các bạn cho bên trong sử dụng đó, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra biết sử dụng biết sạc hoạt động bình thường ở bên không biết á, thì tôi làm sẵn một cái đầu chờ đây để cho các bạn có thể cắm vào cắm sạc vào đây một cái đầu chờ bên hông bếp đây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 các bạn sẽ ghi trực tiếp vào cái hẹn giờ này tiếp theo là các bạn ghi vào điện đó và đến lúc chọn thời gian tôi sẽ chọn 2 phút thử cho các bạn xem thì các bạn lưu ý một điều như thế này á khi mà các bạn sử dụng cấm hẹn giờ này á thì chúng ta sẽ để học pin này trống các bạn sẽ lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, vẫn cái pin bên trong thì khi mà hết thời gian nhổ cắm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này còn đối với dòng bếp ga Nhật này á, thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là cái dòng van Midus 345S này đây thì cái dòng van này á, nó sẽ tiết lưu cái lượng ga ổn định hơn những loại van khác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 nó sẽ bị ờ, xét mục sẽ bị bể còn đối với nắp nắp này á, thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái mà không sợ vấn đề đấy thì công dụng của nó chính là giúp cho ngọn lửa của chúng ta nó được tỏ đều ra không bị chậm lại đây bếp đã ờ, tự động khóa ra sau có thời gian hẹn dịch hộ cấm đây đây bếp đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì bếp sẽ có bảo hành